chấp 0,25 nè và nằm xỉu góc 9.5 và nằm thêm cái mã xỉu góc hiệp 1 9.5 thì anh em thấy ngày hôm qua mình cho anh em ba cái mã kèo thì chủ yếu hai cái mã kèo mà mình nhấn mạnh trong cái video cho anh em trong ngày hôm qua thì anh em thấy mình cho nhấn mạnh anh em là nằm hai cái mã góc nè ừ, mã xỉu góc 9.5 và mã xỉu góc hiệp 1 4.5 thì mình sẽ đi vào cái lịch thử trận đấu ngày hôm qua thì anh em thấy ngày hôm qua trận của thằng Atalanta và Roma thì thằng Atalanta ăn với số 3-1 nè và góc góc trong trận đó thì anh em thấy có chỉ có 7 quả góc nguyên một trận nè còn hiệp 1 hiệp 1 thì chỉ có 4 quả góc là hai điều góc cho hai đội thì anh em thấy mình cho anh em à, hai mã xỉu góc và một mã cái là mã Roma tuy cái mã kèo trận anh em gãi nhưng mà hai mã xỉu góc á, thì anh em húp thì anh em quẳng quà kèo nha đó, ờ, anh em vẫn lãi được một kèo thì anh em ăn hai kèo mà anh em chỉ gãi được đúng một kèo mã chính thì mình trong những video trước mình cũng đã nhấn mạnh cho anh em rất là nhiều thì mình nói với anh em là gần về cuối mùa giải rồi thì nhà cái đang đưa ra với cái mã kèo rất là khó đá cho anh em nên mình mới khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi những mã kèo phụ giống như cái trận ngày hôm qua thôi là cái đó là có bằng chứng để cho anh em có thể thấy là anh em đang chơi ở ngoài nó rất là bất tiện cho anh em thì anh em thấy trong trận ngày hôm qua mình cho anh em một mã kèo AS Roma nhưng mà mình cho anh em kèm thêm hai cái xỉu gốc thì anh em đã hút được hai cái xỉu gốc nhưng mà anh em chỉ thua thằng AS Roma thôi đó anh em vẫn lãi một kèo thì anh em thấy những cái mã kèo về cuối mùa giải nhà cái đưa ra cực kỳ khó chọn cho anh em để anh em có thể đầu tư luôn nha thì bởi vậy mình mới khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi hiệu quả nhất thì um, anh em có thể chờ được kèo nó hạ này hoặc là có thể vào rung hoặc là tài gốc tài thẻ thì giống như anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu thôi chứ anh em không có vào được những mã kèo gốc kèo thẻ hoặc là anh em có thể chờ kèo hạ anh em vào nha bởi vậy chơi trang rất là lợi thế cho anh em thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho anh em cái trận vòng thứ 31 La Liga, đó là trận giữa Atletico Madrid và thằng Mallorca diễn ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 27. Đây là cái trận đấu sớm của vòng 31 nha anh em. Thì anh em thấy hiện tại trên bảng xếp hạng của La Liga thì thằng Atletico Madrid đang đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và có 60 điểm sau 30 vòng đấu. Hiện tại mùa này Atletico Madrid cũng đang có phong độ rất tốt nha anh em thì anh em thấy vị trí trên bảng xếp hạng của Atletico Madrid ấy, đang rất là an toàn đang có 60 điểm rồi trong khi đó vị trí top 4 là Real Sociedad thì hiện tại Real Sociedad chỉ mới có 54 điểm thôi cách tới 6 điểm thì um, Real à, Atletico Madrid ấy, đang có một vị trí là an toàn rồi còn trong khi đó thằng Mallorca trong mùa này cũng có cái phong độ tốt nha anh em Mallorca đang đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 40 điểm sau 30 vòng đấu nếu trận này Mallorca có thể thắng thì Mallorca sẽ vươn lên vị trí thứ 8 của thằng Osasuna nha anh em. Thì um, còn thành tích đối thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà trước nha. Đội chủ nhà trong 10 trận gần nhất thì đã để thua hai trận và thắng 7 trận và để hòa một trận trước thằng Real Madrid nè. Vừa mới để thua thằng Barca với cái tỷ số 1-0 và trước đó thì thua trên trận đấu giao hữu với tỷ số là 2-0. Thì anh em thấy cái phong độ của thằng Atletico Madrid trong cái mùa là giải này nếu mà tính trên cái đấu trường ngoài đấu trường La Liga thôi nha anh em thì chính trên đấu trường La Liga thì thằng Atletico Madrid chỉ mới thua đúng một trận trước thằng Barca thôi và quà, quà trước Real Madrid là quà top 2 và thua top 3, top 1 Ờ, trong khi đó thằng Atletico Madrid là vị trí top 3 thì anh em thấy cái phong độ chỉ thua quà quà đúng hai cái ông trên hạng mình thôi còn dưới hạng thì Atletico Madrid toàn thắng nha anh em còn trong khi đó bên phía đội sân khách đó là Mallorca thì anh em thấy Mallorca trong 10 trận gần nhất thì Mallorca chỉ thắng được 3 trận là thắng trước Getafe, Celta Vigo hoặc là Villarreal để hòa 3 trận giống như là Real Sociedad, Osasuna, Valladolid thì nói chung á những um, thắng thì thắng những ông nhỏ mà quà thì quà hạng trung nha anh em thì nói chung thằng Mallorca này có cái phong độ cũng trung bình chứ không tốt cho mấy thì um, còn mà cái thành tích đối đầu giữa hai này nhưng mà quan trọng là cái cái thành tích đối đầu nha anh em trong bốn trận đấu gần nhất của thằng Mallorca và Atletico Madrid á. nếu mà anh em thấy trên màn hình đây nè à, anh em thấy trong bốn trận gần nhất thì thằng Mallorca nó đã thắng hết ba trận à, trận đấu trên lượt đi của um, giải uh, La Liga thì anh em thấy trên sân nhà của Mallorca thắng thằng Real Madrid với tỷ số 1-0 nè. Trước đó thằng Mallorca cũng vẫn thắng Real Madrid với cái tỷ số là 1-0 luôn. Đó. Trước đó thì Mallorca có thắng Real Madrid với tỷ số 2-1 nè. Đó trong 3 trận gần nhất theo là Mallorca toàn thắng hết 3 trận. Nhưng mà cái trận này liệu Real Madrid thằng Atletico Madrid nó có thắng được trong cái trận này hay không? Thì mình sẽ tiến vào mình xem cái lịch sử trong cái trận rồi hai này nó gặp nhau trên sân nhà của Mallorca thắng với tỷ số 1-0. Thì anh em thấy trong cái trận rồi thằng Atletico chấp với cái mã kèo là 0,25 nhưng mà Atletico vẫn để thua thằng Mallorca với tỷ số 1-0. Đó còn à, thẻ thì hai này trung bình á thì thằng Atletico Madrid anh em thấy nó đá trung bình thẻ cũng rất là nhiều thì mình khuyên anh em nên đầu tư một cái mã tài thẻ trong trận này cũng rất là ok nha thì anh em thấy trong cái trận trước hai này nó gặp nhau tới 8 thẻ vàng mà anh em đầu tư tài thẻ thì nó tầm 5 thẻ thôi thì anh em nên đầu tư vào cái mã tài thẻ thì tỷ lệ anh em húp sẽ cao hơn nếu mà hiệp 1 là hiệp 1 anh em đầu tư vào cái mã tài thẻ hiệp 1 khoảng tầm 2 2 thẻ rưỡi thì hiệp 1 nó có 4 thẻ thì anh em húp trong hiệp 1 từ phút 36 là anh em đã húp rồi anh em đi ngủ sớm luôn nè à. còn góc góc thì hai này gặp nhau trung bình góc của nó rất là ít nói chung là nó đánh trung lộ rất là nhiều nó không đánh cánh thì anh em không nên vào những cái mã tài góc hoặc là thằng nào chấp góc thì nó rất nguy hiểm cho anh em bởi vậy mình không cho anh em những cái mã tài góc trong cái trận này thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này cho anh em xem luôn đây thì anh em thấy trận này nhà cái đang đánh giá cực kỳ cao thằng Atletico Madrid đưa ra với, với cái mã kèo là Atletico Madrid đội chủ nhà chấp với 1,25 và tài xỉu 2,75 thì anh em cũng biết rồi nhà cái đang đánh vào cái tâm lý của anh em là tại sao cái trận này thằng Atletico Madrid đưa ra với cái mã kèo là chấp 1,25 đó anh em nghĩ thằng Atletico Madrid sẽ thắng trong cái trận này cách biệt cái tỷ số từ hai bàn đến ba bàn nhưng không cái đó là nhà cái đang đánh thẳng vào cái tâm lý của anh em thấy chấp cao là anh em nghĩ sẽ thắng đậm nhưng không cái thằng này thằng Atletico Madrid nó đang bị giữ vững cái vị trí top 3 trên bảng xếp hạng rồi nếu mà trận này có thắng hay thua gì thằng Atletico Madrid vẫn vững giữ vững cái vị trí top 3 rồi anh em thì bởi vậy cái trận này mình dự đoán cái tỷ số sẽ là một điều hoặc hai điều để nhà cái đang đưa ra cái mã kèo cho anh em nằm tất cả vào trên trên chấp 1 hoặc là trên chấp 1,25 thì đều thua hết à, trận này nếu mà một điều hoặc là một không thì anh em cũng vẫn thua những cái mã kèo này bởi vậy mình khuyên anh em nên đầu tư ma Malocca trong cái trận này anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai này trong bốn trận lần nhất á, thì thằng Malocca nó đã thắng hết ba trận tuy thằng Atletico mạnh hơn về đội hình mạnh hơn về lợi thế sân nhà nè đó nhưng mà theo cái tâm lý của thằng Atletico nó yếu hơn là Mallorca nó bị kỳ màu anh em trong 4 lần gặp nhau thì nó đã thu hết 3 lần rồi anh em thấy trong cái sự kỳ màu vậy anh em nên đầu tư mạnh tay vào thằng Mallorca được nè thì mình sẽ tiến vào cái phần mà chốt kèo cho anh em thì anh em thấy mình có chốt cho anh em là ba cái mã kèo trong cái trận này đây ba cái mã kèo cho anh em thì anh em có thể nằm thằng dưới là nằm thằng nằm thằng dưới là Malacca được chấp 1.5 luôn Hiện tại là 1.25 là đang ăn 90 mấy Nhưng mà một có cái mã kèo 1.5 cho anh em Để anh em có thể vào Ăn 8 thôi cũng được Ăn 8 ăn 70 mấy thôi cũng được Tỷ lệ anh em thắng càng cao thì anh em càng nên đánh Giống như anh em nói vào ăn 7 mấy ăn 8 để chờ ra sân có kèo à, Chờ không dưới thì anh em sợ anh em nói ăn ít ăn ít nhưng mà cái tỷ lệ anh em thua là rất là thấp luôn giống như anh em vào ma kèo 1.5 là ăn 6 mình cũng vào luôn nữa chủ yếu anh em kiếm lời thôi giống như nó về một trái thì anh em vẫn ăn đủ nè đó ăn đủ 6 còn anh em đánh cái kèo kia đi anh em đánh cái kèo 1,25 đi nó ăn một trái anh em ăn được có một nửa kèo thôi một nửa kèo mà trong khi đó anh em ăn chín anh em ăn nửa kèo anh em ăn được có 45 thôi anh em ăn được có 45 nhưng mà trong khi đó mình đánh cái mã kèo 1.5 ăn 6 này mình ăn được tới 6 là mình lợi hơn anh em ha anh em lợi hơn mình đó là cái quan trọng mà anh em phải dắt ốc để anh em đầu tư những cái này mà anh em kiếm sao nó cho nó hiệu quả nhất chứ anh em mà đầu tư anh em nghĩ cái anh em thấy cái trước mắt là anh em ăn chín nhưng mà ăn chín anh em ăn một nửa anh em ăn được chỉ có 45 thôi nó quan trọng đó là vậy anh em nên đầu tư vào cái mã tài 2.5 hiện tại là tài 2,75 nhưng mà anh em có thể chờ ra sân chờ ra sân trong vòng 5 đến 10 phút hoặc là 15 20 phút gì đó nó chưa có bàn thắng á, thì anh em đầu tư vào cái mã tài hiệp 1 thì tài vẫn là một trái anh em có thể đầu tư vào mã kèo tài hiệp 1 nhưng mà anh em có thể chờ có đánh có vô nha là đánh rung á anh em chờ ra sân 15 20 phút 25 phút gì đó nếu mà chưa có bàn thắng thì anh em đánh có vào có vô cái mã tài một đó quan trọng là anh em phải chờ được nha còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò thì anh em chỉ đánh trước trận đấu 1 đến 2 tiếng còn những anh em chơi trong nhóm mình coi đã có trang rồi thì anh em đánh anh em chờ trận đấu ra sân đó xem hai thằng này nó đá như thế nào đá có đôi công hay không hay là đá hướng một đội tấn công đó thì anh em mới vô kèo được mới biết chính xác cái ờ, cái kèo nó để anh em vô còn anh em đánh trước trận đấu nó chưa đá nó chưa tung đội hình nữa anh em biết cái, ờ, nó đội hình nó sao rồi kèo nó sao mà anh em đá đó giống như anh em đá bóng mù chứ anh em đâu phải đá ờ, bóng đá đâu bởi vậy mình khuyên anh em nên đăng ký trang để anh em có thể soi kèo một cách hiệu quả nè anh em coi được kèo và anh em coi được đội hình nó ra sân xem nó đá như thế nào anh em vô kèo thì tỷ lệ anh em ăn nó sẽ cao hơn thì bởi vậy đến đây mình cũng